Rồi, xin chào mọi người nhé Thì ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở trên à, Đắk Lắk đấy mọi người Và bây giờ là đang đến giờ cho chim bồ câu ăn rồi Thì đây, bây giờ mình sẽ cho mọi người à, xem là Cái à, thức ăn mình cho chim bồ câu ăn như thế nào mọi người nhé Đây là mọi người Thức ăn ở trại của mình là chỉ có cám con cò với bắp Trộn đều như này mọi người này bắp mọi người để ý một cái là mọi người phải xay vỡ ra nhé chứ ờ, để ờ, nguyên hạt là chim một câu ăn nó không tiêu đâu mọi người đây là cá con cò và bắp trộn lại thôi đấy thức ăn là cực kỳ gọi là đơn giản luôn nhưng mà cái uh, chất lượng của nó rất tốt mọi người nhé mọi người cho mọi người xem hình ảnh thực tế chim bồ câu nó đang ăn như thế nào này kín hết luôn mọi người nhé đây là những cặp chim bồ câu titan thái siêu thịt ở trại mình hiện tại là đang kín hết tất cả các lồng luôn và mình đang uh, chuẩn bị uh, có những cái đơn hàng và mình sẽ xuất những cặp chim bồ câu giống này đi cho mọi người xem hình ảnh thực tế chim bồ câu nó ăn dữ dội như thế nào ở trên này thì có những cặp bồ câu gà mỹ mọi người nhá đây bồ gà mỹ thì à, siêu to khổng lồ rồi đủ loại màu luôn màu nâu đỏ có màu vàng có màu đen có đi mua vào mỹ màu đen mọi người nhá còn bên kia màu trắng kìa đây là chim bồ câu thổi kèn dạ mình có rất nhiều những loại bồ câu nhưng mà dòng chủ đạo chính mình kinh doanh đó là chim bồ câu titan siêu thịt của thái và chim bồ câu gà mỹ rất to khỏe mọi người ạ à, những cặp giống này đây cho mọi người xem thực tế luôn đây là đến giờ cho ăn buổi sáng là mình sẽ cho chim ăn lúc khoảng 8 giờ sáng mọi người nhé còn buổi chiều là 2 giờ những cặp này là chim bồ câu này là vào đẻ hết rồi mọi người nhé chuẩn bị đẻ lứa đầu luôn đó còn chim bồ câu này thì à, là trên một câu sinh sản tầm khoảng được hơn một năm rồi đây là những cặp giống gọi là siêu chất lượng và siêu tốt luôn mọi người nuôi con siêu to luôn mọi người để thấy là đây cặp chim bố mẹ này kích thước của nó rất là khủng đây là dòng siêu thịt mà mọi người lâu lắm rồi mình mới có à, những cái hình ảnh à, thực tế để cho mọi người xem đây là cám con cò trộn với bắp nhé thức ăn này thì ờ, cực kỳ dễ kiếm luôn mọi người có thể tìm đến những cái đại lý cám con cò ở những cái ờ, tỉnh hoặc thành phố thì nó sẽ cung cấp cho các bạn còn bắp thì ờ, các bạn lưu ý là mình phải tìm cái nguồn bắp nó sạch nhé chứ bắp mà nó ngâm những cái chất chống mọt chống mốc á nhiều khi chim ăn một câu ăn là sẽ bị bệnh mọi người nhé là chim một con gà trắng mọi người nhé Đấy. chim con gà mà màu trắng là rất là hiếm đó và giá của nó thì cũng ờ, không phải là rẻ đâu mọi người thấy ăn chưa? không bình mà tiền cám để nuôi đối ờ, với một con 100 cặp chim bồ câu titan siêu thịt của Thái thì ờ, đối với cái thời điểm trước kia thì tầm khoảng 2 triệu rưỡi một mọi người 100 cặp thì bây giờ giá ờ, giá cả thị trường nó tăng lên chút xíu cũng như là sau cái cái dịch á người ta di chuyển gặp khó khăn hơn thì giá nó cao hơn một chút xíu thì à, là 3 triệu trên 100 cặp nhưng mà đổi lại một cái à, là mọi người biết gì không đó là chim một câu ra ràng đắt hơn rất là nhiều chim một câu ra ràng là nó giá của nó hiện tại đang rất là cao mọi người ơi và hiện tại thì à, cái nguồn chim thịt á cung ứng rất là mạnh và mình hiện tại là mình cũng không có đủ mình hay nói câu đó là cháy đầu ra đấy chim con bố mẹ ở dưới đang nuôi con nhưng mà ở trên là tiếp tục đẻ nha mọi người ở trên tiếp tục đẻ và dưới mặc dù dưới đang nuôi chim con rất là nhiều đây là chim bố mẹ chim con bên trong dòng ờ, bồ câu ờ, titan siêu thịt của Thái này thì ờ, từ lúc mà à, nó nở quả trứng ra đến lúc mà mình bán được nó thì tầm khoảng rơi khoảng 25 đến 30 ngày thì đó người ta gọi là chim bồ câu ra ràng và chim bồ câu ra ràng là nó chưa biết ăn chính vì vậy nên cái thịt của nó khi mà mình bán ra thị trường nó rất là thơm còn ở những cái nhiều khu vực khác họ hay nuôi là chim bồ câu nuôi bộ là xúc cám cho nó ăn ấy, thì ờ, không phải mình chê nhưng mà cũng có một số những cái nhà hàng họ góp ý đó là nó hơi hôi cám á nó hơi hôi cám mọi người còn chim bồ câu của mình thì đương nhiên là là bố mẹ nuôi nó bằng sữa diều rồi Nên thịt rất là thơm à, cô ăn rất mạnh nha cái cặp giống cực kỳ khỏe luôn giao đến cho bà con nông dân là bao khỏe luôn nha hiện tại trên thị trường thì ờ, những cái loại bồ câu thương phẩm thì không có cái loại nào mà đủ cái độ mà để so sánh với những cái cặp chim bồ câu titan siêu thịt của Thái như được mua bồ câu tao bây giờ là thua luôn bán không ai mua chim bồ câu rất nhỏ và chim bồ câu ra ràng của nó thì tầm khoảng hai lạng hai lạng rưỡi ba lạng là đôi khi mình cảm thấy là to lắm rồi đó còn chim bồ câu tan siêu thị của Thái thì khi bồ câu ra làng của mình là đạt 5 lạng hết nha đây cho mọi người xem lại luôn một tầng này hai tầng đây ba tầng đây mà mình à, hiện tại là ở trại mình là đang à, sử dụng lưới hứng phân nhé Còn vì ở đây cái diện tích của nó rất là rộng nên mình cũng uh, lâu lâu mình sẽ à, cái lưới này mọi người mình sẽ mang đi giặt mang đi giặt tùy vào từng khu vực thì mình sẽ áp dụng cái kiểu nuôi đó là một năm dọn một lần hoặc là sử dụng lưới hứng phân thì cái nào nó có ưu điểm riêng của nó cả mình thì cũng có khu vực mình à, sử dụng cái cái men vi sinh nó cũng có ờ, những cái nơi mình tư vấn cho bà con nuôi đó là sử dụng ờ, lưới hưng phân nhé Tại vì không gian ờ, diện tích ở trạm mình rất là rộng khoảng 2 tháng mình sẽ vệ sinh cho một lần mình cuốn những cái này lên mọi người mình cuốn những cái tấm bạt này lên này mình xịt nước rửa và mình sẽ sử dụng lại cái tấm bạt này nhiều người uh, hỏi mình là cho chim bồ câu ăn gì để nó to được như ờ, chim bồ câu ở trại của anh thì mình uh, khi mà gặp những câu hỏi này thì mình sẽ trao đổi uh, rất kỹ với anh em mặc dù là những người đấy không hề nuôi, mua bồ câu của trại mình nhưng mà mình đều hướng dẫn cho anh em nuôi đó là anh em cứ trộn cám với bắp thôi cá với bắp là hai nguồn ờ, nguyên liệu có thể nói là trên thị trường hiện nay thứ nhất là dễ kiếm mình luôn tư vấn cho anh em là thứ nhất là dễ kiếm hai là giá thành vừa phải để mình có thể nuôi cái nhiều anh em mà nuôi mà không biết nuôi chơi chơi là nuôi ờ, không có kinh nghiệm nhiều á mình cho ăn những cái loại thức ăn nó cao chi phí hơn một tí nhưng mà cái chất lượng của nó cũng vậy thôi mọi người siêu to luôn so về cái kích cỡ của nó thì nó cũng không thua kém một câu gà là bao nhiêu đâu mọi người đây đang nuôi uh, bồ câu ra ràng nhưng mà ở trên có hai quả trứng rồi này lát nữa mình sẽ mang ờ, trứng này ờ, à cái này là nó để lọt xuống dưới luôn mọi người nhá để lọt xuống dưới luôn này và những quả trứng như thế này mọi người mình sẽ mang vào à, trong máy ấp trứng này cho mọi người xem máy ấp trứng luôn máy ấp trứng này cũng siêu xịn luôn đây rất nhiều trứng nha mình đã cho ấp à, luôn cả trứng gà nhé đây con chim bồ câu này là mới nở đây đây mình sẽ đặt quả trứng khi mình lượm đây rất nhiều chim bồ câu nở dưới mọi người thì mình sẽ mang những uh, con chim màu câu nở này mình ra mình ghép cho bố mẹ nuôi và mọi người cũng để ý là cái um, nhiệt độ của nó nhé cái nhiệt độ của máy ấp trứng mà không phải để ý luôn thường xuyên cái um, cái nước này nếu mà nước này là hết nó không có hút nước để nó tạo xương á là cái máy này sẽ bị hư mọi người À, các bên dãy bên này là chim bồ câu đẻ được à, không nuôi được khoảng à, một năm rưỡi rồi mọi người một năm rưỡi rồi nhá đã đẻ rồi đấy và hiện tại là mình đang lấy trứng của nó đi cho ấp hết rồi và khi nào nở ra thì mình sẽ ghép vào để cho chim bố mẹ nuôi khi mà đi lựa giống với mọi người để ý một điều là những cặp nào mà mọi người để ý đây cái cặp ừ, cái mẫu khung của nó không phải chắc và đẹp nhá lông mượt giống mới chuẩn đây chim một con chim à, trống này thấy nó to khủng khiếp không lâu lâu dẫn mọi người đi tham quan tí ở cổ nó cái cường của nó nó lên rất là rất động chim này là chim sinh sản rất là tuyệt vời luôn à, chúng gặp giò chim mà câu sinh sản không phải là cái cặp nào mà cứ càng to là nó nó càng à, xịn đâu nhá không phải bộ má của nó phải đẹp và nó phải khỏe mạnh và nó nhanh nhẹn đấy có nhiều cặp nó thù lù mập á thì cái những cái cặp đấy chủ yếu là để thịt thôi mọi người chứ không còn giống được có nhiều người nuôi chim bồ câu bự lắm nha to lắm nha chim giống á nhưng mà nó không đẻ nó không đẻ là mình không có có lời nên là mọi người lựa giống hay là tìm đến những cái địa điểm nuôi mua giống á, mọi người phải thật kỹ chứ ờ, mọi người cứ phá chim to là về nó không đẻ đâu hoặc là chim nó đã già cỗi rồi còn đây bộ khung của uh, chim bồ ờ, câu của mình thứ nhất là cũng to nhá nhưng mà rất đẹp rất nhanh nhẹn mỗi lần mọi người cho ăn thì cho ăn cũng khoảng một nắm thôi nha một nắm thôi mọi người mà cho nó ăn nhiều là nó hư hư giống á cho ăn nhiều mập là hư giống nha chi phí để mình đầu tư nuôi bồ câu này nó cũng không nhiều mọi người nha phải nói là thực trạng là ít đó chứ mình nuôi uh, gà nuôi heo đồ chi phí chăm sóc hệ thống chuồng trại đầu tư quải luôn á mà mình lâu thì mới được thu nó còn chim bồ câu thì mình tháng nào có mình thu phân là khô luôn nha không có phân nó không ướt nha máng nước phải sạch máng nước phải sạch mọi người không có để rong rêu động nhiều rong rêu động nhiều rồi mình sẽ phải vệ sinh nó đi Đây, dẫn mọi người đi tham quan một vòng cho mọi người à, xem nhận thực tế lâu lắm rồi mình mới quay thực tế lại cho mọi người xem đấy hy vọng mọi người uh, ủng hộ những cái video của kênh của mình và anh em mà có nhu cầu hoặc hoặc là mua giống ở những trại khác mà gặp vấn đề và khi nuôi thì cứ alo mình mình sẽ hướng dẫn cụ thể anh em hoặc là anh em có thể comment dưới này nhá rồi tạm biệt tất cả mọi người